Rồi, xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay đến với lại Lộc Phát Tài thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua Bầu cua ở trên máy nha anh em trên shop Play Đó, những anh em nào mà có điện thoại á, điện thoại thông minh đó, đây. đó chơi trên shop Play Ngoài ra thì nhà mình còn cung cấp những cái loại game ví dụ như là tài xỉu, game sóc đĩa đó, thì hôm nay thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn mà game bầu cua 2021 này Đây, anh em nào chưa biết á, cầm máy lên Đây, Lộc đã có một cây Samsung cái gì cũng được miễn sao nó có ứng dụng sẽ play là được rồi Lộc sẽ tải trước tiên về cho anh em chỉ cho anh em từng bước một đây anh em á đi vào trong shop play cho mình đây shop play nha anh em đó nó hiện lên đây rồi anh em mình chỉ cần bấm vào ví dụ như là bầu cua pizza nè đó đây bầu cua pizza nha anh em để nha đó từng chữ một đây mình sẽ chỉ cho anh em xem cái bầu cua pizza đó mình đang đứng top hầu như cái game bên mình toàn đứng top hết nha anh em anh em rất là dễ chơi đây bầu cua bia anh em thấy không nó màu xanh này, rất đơn giản anh em chỉ cần tải về thôi nha rồi khi anh em mà tải về rồi á rồi anh em mình thoát ra ngoài cho mình hết tiếp tục vào game đây vào bầu cua bia ok đây nè anh em nhìn để cái nha, màu xanh nha anh em 2021 rồi anh em chỉ có bấm vào như bình thường thôi đó lọc để máy xuống đây giới thiệu cho anh em đánh dễ anh em mình bấm vào chữ chơi ok đó thì trước khi chơi á thì lòng sẽ test những cái cây gọi là vui với anh em mình đánh 5 cây gọi là hên xui nha anh em lọc sẽ đánh từng cây một hên xui đó mình chơi gọi là hên xui với anh em rồi rồi mấy anh em đánh gì có chứ lọc cây đầu tiên lúc nào cũng đánh con bầu hết bầu là vui rồi thấy bầu thì bí là vui rồi mở không có bầu một cây ok sai rồi tiếp tục cây thứ hai anh em rồi đó không có bầu luôn anh em thấy không hai cây đều không có bầu rồi tiếp tục cây thứ ba lộc sẽ đánh về con cua ok đó lộc sẽ đánh con cua nha anh em may quá có hai con cua đó đánh ba dáng ăn được có một dáng thôi đó đánh 5 năm thì anh em thấy không đen cực kỳ đen xui cực kỳ xui rồi xong tiếp tục lộc sẽ đánh về con tôm có cua rồi lộc sẽ đánh về con tôm ok đánh hên xui với anh em không có tôm bốn ván đó anh em thấy không thua toàn là chữ thua thôi nếu mà đánh hên xui nha rồi tiếp tục cây thứ năm nè đó cua rồi bây giờ lọc sẽ đánh con cá ok mở không có cá anh em thấy không năm mà chỉ có ăn được một thôi nếu mà anh em nào đánh hên xui thường thường á cái trường hợp nó đen rất là nhiều đó, anh em đã để ý thấy không rồi từ xong á bắt đầu từ cái ván này nè bắt đầu cái ván này lọc sẽ đánh cho anh em xem bây giờ là hai con tôm và một con nai đúng không rồi lọc sẽ đánh với anh em nha ok lọc ván này lọc đánh về con nai đánh thì nhẹ thôi đánh với em 5 10 triệu cho nó vui thôi đó đánh với con này anh em thấy không một mai hai cua đó cái này là không phải dây xanh chính anh em thấy không đó rồi tiếp tục lộc sẽ đánh cho anh em xem ok úp lại đã rồi bây giờ là đọc đọc lọc đánh tiếp về con cua ok anh em lọc đánh con cua cây thứ hai nha con cua ba con cua ăn hết tiền cả làng cả xóm thấy cái này rất dễ đúng không thấm đúng không rồi chuẩn bị cái này lọc sẽ ấp lại tiếp tục nha anh em rồi lọc đoán cái này nó sẽ về con bầu cái này cây thứ ba này anh em cây thứ ba mở nha đó anh em thấy không bầu cua tôm bầu cua tôm cực kỳ là chuẩn đúng không bây giờ lọc sẽ test cho anh em là về cây thứ tư nè tiếp tục nha anh em lọc ốp lại Đây. cây này lọc đánh về con cá đánh tắt tay bằng cá anh em đánh tắt tay bằng cá cho mình ok lọc mở nha rồi hai cá một nai anh em thấy không rất là hay đúng không tìm để đâu chơi hết nếu mà đánh cái kiểu này cái nào cũng rụng với mình thôi đó những cái cá nào mà nó chơi ở đâu á anh em cứ liên hệ với mình những anh em nào mà không biết á rất là dễ nha anh em anh em vào sòng người vào sòng người ta chơi á, anh em để cái mã số ở dưới nè ví dụ như IQAA đúng không Bốn ba số một bảy bảy năm năm tám chín chín một ba. anh em chỉ cần chụp lại cái mã số này cho mình thôi và cái game đó anh em chỉ cần chụp cái game và cái mã số này cho mình gửi qua cho mình mình sẽ phân tích tất cả cho anh em để anh em ăn được cái sòng sới đó rồi giờ lọc test cái cây cuối cùng anh em xem nè là cây thứ năm đó là cây thứ năm lọc sẽ đánh về con cua nha anh em lọc đánh về con cua đó cây cuối cùng rồi đánh tắt tặng luôn cởi quần đánh luôn cua à, cua cua cua rồi chính xác chưa anh em đó giữa cái sự chơi hên xui và cái sự chơi mình đã có tính toán là rất là ok game máy tính anh em không bao giờ sai được những anh em nào á mà cần á cứ alo cho lọc bất cứ một game này anh em sóc đĩa tài xỉu và bầu cua sóc đĩa bầu tài xỉu bầu cua cứ chụp hình lại cho mình và cái mã số này nha anh em nhớ nha đó lưu ý cho mình cái đó thôi còn ngoài ra thì nhà lọc sẽ cung cấp cho anh em thêm tất cả các loại bộ môn như là tài xỉu nè à, tài xỉu bầu bầu cua sóc đĩa cờ bạc bịp nói chung là đầy đủ tất cả các món ngoài ra những cái món mà chuyên sâu hơn á không có trên thị trường á cứ alo cho mình Lộc sẽ tư vấn cho anh em là 24 trên 7 ngoài ra cái năm 2021 này á Lộc sẽ chúc ờ, tất cả các anh em á có sức khỏe nè tại dịch mà đó tắt thắng nha anh em ra đường nhớ đeo khẩu trang về nhà nhớ sát khuẩn tay nha anh em đó rồi anh em nào xem xong video là xong á nhớ ủng hộ cho Lộc một like subscribe kênh Hồ Lộc nha đó chỉ cần như vậy là Lộc vui rồi rồi xin chào tất cả các anh em